các khi các bác nhận hàng bên em nha nhớ nhận đầy đủ phụ kiện nha đầu tiên là thân máy này tem chống hàng giả này đấy các bác này ở dưới này ghi chữ Makita các bác nha đấy in thẳng vào máy các bác này rồi tiếp theo là bàn nâng này các bác này đấy bàn nâng này hai quả pin nhá hai quả pin 6.000 nhá 6.000 ampe các bác nhá một ốc sạc các bác này đặc biệt là remote này điều khiển từ xa các bác này chân phụ này bàn xoay đi các bác nha khi các bác lát gạch rất chi là tiện lợi đấy nhá tiếp theo không để thiếu nhá đó là cái giá treo tường này rất thuận tiện cho các bác còn làm trần thạch cao nha xoay dao xoay vào này kích lên kích xuống này xoay dao xoay vào này xoay vòng tròn này chân ốp tường này rồi các bác không thể thiếu nha đó là một chiếc chân dài mét hai nha để các bác đặt ở giữa lòng nhà nha rồi sau đêm sẽ test thử máy cho các bác xem này đầu tiên các bác này cắm pin vào này cắm pin vào ha cắm pin pin vào này bật công tắc lên cho em nha ok rồi nha để lên chân đế các bác nha sau đây em sẽ dùng tay remote em điều khiển cho các bác xem này tăng giảm ánh sáng này đấy đi ngang tia dọc này các bác thấy chưa đấy đây là công tắc là khóa um, khóa tia này đấy bây giờ em sẽ tăng ánh, ờ, giảm ánh sáng cho bác xem nha đấy các bác thấy giảm dạ, ánh sáng giảm đi chưa bây giờ em sẽ tăng ánh sáng lên này đó các bác đặt hàng bên em nha nhớ đầy đủ kiểm tra đầy đủ đầy đủ phụ kiện nha đây nha bên này là có tiếng ngang tia dọc điều khiển bằng tay này đấy cái này là khóa tia này và tắt này các bác thấy chưa đấy khi em khóa tia này khi em khóa tim các bác giữ cho cho em 3 giây nha đấy các bác lắc thoải mái là nó không kêu nha đấy pin này đầy đủ phụ kiện các bác nha rồi xin chào các bác nha các bác check mã qr nha tem đầy đủ các bác nha rồi xin chào các bác nha